tinh thần là qua sông thì bắt cầu qua núi thì khoét núi và qua đồng bằng thì đổ đất và đổ cát để cái đường cao tốc nó ra đường cao tốc và nó mới tiết kiệm được cái hướng tuyến là không bám theo đường cũ các cái quốc lộ cũ vì sao bám theo các cái quốc lộ cũ là báo cáo với các đồng chí thứ nhất là chúng ta xây dựng trong thời kỳ chiến tranh cái thứ hai mà bây giờ bám theo nó thì là giải phóng mặt bằng là chết vì chúng ta là đổ xô ra mà từ và cái thứ ba nó không tạo ra được cái không gian phát triển mới